Bài tập đầu tiên là tập chúng ta tập kỹ thuật thở ra. Ở động tác thứ nhất là chúng ta tập kỳ thở ra kéo dài. À, bắt đầu hít vào, thở ra, kéo dài, hít vào, thở ra kéo dài. Và động tác tiếp theo là chúng ta tập kỳ thở ra mạnh. Mục đích là giúp chúng ta khai thông đường thở bằng Phản xạ ho ở cuối kỳ thở ra và chúng ta bắt đầu hít vào, thở ra mạnh. Hít vào, thở ra mạnh. Và chúng ta xong bài tập thứ nhất. Rồi bài tập thứ hai là bài tập chúng ta tập mở lồng ngực, thở chúng môi và kiểm soát nhịp thở các bạn đưa hai tay ra trước bắt đầu hít vào đưa hai tay ra sau tối đa và thở từ từ đưa hai tay về vị trí cũ hít vào đưa hai tay ra sau tối đa thở ra từ từ và đưa tay về vị trí cũ động tác thứ hai các bạn đưa hai cùi chỏ ra trước hít vào xoay tối đa ra sau và thở ra xoay từ từ về vị trí cũ hít vào xoay tối đa ra sau thở từ từ và xoay về vị trí cũ à, chúng ta bắt đầu bài tập thứ ba là bài tập kỹ thuật thở ngực và kỹ thuật thở bụng bắt đầu bằng kỹ thuật thở ngực chúng ta đưa một tay lên bụng một tay lên ngực và bụng chúng ta hóp vào tay chúng ta giữ chặt chúng ta hít vào tối đa cho lồng ngực nở ra và thở ra từ từ bằng miệng hít vào tối đa và chúng ta thở ra bằng miệng ở trong động tác này chúng ta lưu ý là chúng ta giữ cái bụng hóp vào và không cho nó phình ra trong lúc thở nha các bạn xem lại lần lần nữa hít vào tối đa thở ra từ từ trong khi cái bụng không có di chuyển và tập thứ hai động tác tập thứ hai là động tác tập kỹ thuật thở bụng các bạn đưa hai tay lên bụng và bắt các bạn bắt đầu hít vào cái bụng sẽ phình ra tối đa các bạn thở ra bụng sẽ xẹp vào tối đa làm lại các bạn hít vào bụng sẽ phình ra tối đa và các bạn thở ra từ từ bụng sẽ xẹp vào tối đa bài tập thứ tư là bài tập loại bỏ à, dung tích khí cạn ở trong phổi tức là động tác thổi bóng hết sức thì nó tương đương với cái động tác là các bạn thở ra hết sức sau khi thở ra bình thường giúp loại bỏ thể tích khí cạn trong phổi bây giờ chúng ta bắt đầu bạn đưa bóng lên và hít và thổi các bạn lưu ý là các bạn thổi một hơi kéo dài không được ngưng không được thổi nhắc gần thổi hết sức trong một lần thổi rồi tiếp tục một lần nữa các bạn lưu ý là phải thổi ra hết sức trong một lần thổi không được thổi nhắc gần rồi cảm ơn bạn Chúng ta bắt đầu bài tập thứ năm là bài tập tăng cường sức bền cơ hô hấp. Thì các bắp cơ ở vai, ngực và cánh tay sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hô hấp. Và chúng ta bắt đầu à, bài tập này với một động tác là cánh chim bay là các bạn buông hai quả tạ dọc theo thân mình và bắt đầu hít vào các bạn nâng lên hít vào thở ra từ từ và hạ xuống hít vào các bạn nâng lên thở ra các bạn từ từ hạ xuống à, một lần nữa hít vào các bạn nâng tạ lên thở ra từ từ và hạ tạ xuống động tác tiếp theo là cánh tay đang chéo các bạn đưa tạ ra hai bên các bạn hít vào và thở ra khi các bạn đang chéo với nhau buông ra chúng ta hít vào thở ra cánh tay đang chéo buông ra hít vào thở ra cánh tay đang chéo động tác tiếp theo là chúng ta giơ cánh tay qua đầu các bạn hít vào các bạn đưa tạ các bạn hạ tạ xuống hít vào bạn đưa tạ qua đầu thở ra các bạn hạ tạ xuống Bây giờ chúng ta bắt đầu bài tập số 6 là bài tập tăng dung tích sống từng thủy phổi và chúng ta bắt đầu bằng thủy phổi giữa các bạn vòng khang ra sau lưng ra đường trước ngực vị trí là dưới nách cánh tay đang chéo bây giờ chúng ta hít vào buông ra đột ngột hít vào thật sâu buông ra đột ngột tiếp theo chúng ta sẽ đến với thùy dưới các bạn dịch chuyển khăn xuống vị trí dưới ngực chúng ta cũng hít vào thật sâu và buông khăn đột ngột và lưu ý là việc buông khăn của các bạn là trước khi thì thở ra chúng ta làm lần nữa hít vào buông khăn đột ngột là chúng ta bắt đầu bài tập số 7 có tên là vũ điệu nhịp thở mời các bạn đứng lên chân ra ngang bằng vai các bạn hít vào hai cánh tay đưa lên lòng bàn tay úp vào nhau thở ra tay về vị trí cũ đổi chân hít vào hai cánh tay lên thở ra tay về vị trí cũ giờ chúng ta sang động tác tiếp theo chân ra ngang bằng vai các bạn cúi xuống cánh tay đang chéo hít vào vươn người lên hai cánh tay chụm vào nhau thở ra tay về vị trí cũ đổi chân các bạn cúi xuống cánh tay đang chéo hít vào vươn người lên hai cánh tay chụm vào nhau thở ra tay về vị trí cũ tôi vừa giới thiệu xong với các bạn bài tập phục hồi chức năng phổi dành cho thể trung bình và thể nhẹ các bạn có thể tập tại nhà trong khu cách ly à, chúc các bạn có một sức khỏe để phục vụ cho gia đình và phục vụ xã hội